Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh youtube Hồng Hạnh Đường Thị Hôm nay hãy chia sẻ với mọi người bộ tư duy xuất chúng nhất mọi thời đại phần 6 Với chủ đề những điều nhỏ bé nhưng quan trọng Mọi người cùng like, share và ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất và xem các video khác nhé Ngoài ra, Hạnh có các bộ video chia sẻ cách ứng dụng công thức hôi nguồn lực để đạt được mục tiêu tài chính trong vòng 30 ngày. Hạnh để đường link xem các video ở phần mô tả và bình luận. Mọi người cùng xem và làm theo bộ video để đạt được chính xác kết quả tài chính trong vòng 30 ngày nhé. Những điều nhỏ bé nhưng quan trọng Hãy tự hỏi mình, bạn có thể làm việc gì giỏi hơn người khác? Đây là một câu hỏi vô cùng quan trọng bởi vì Câu trả lời chính là hạt giống cho những điều nhỏ bé nhưng quan trọng trong công việc kinh doanh của bạn để giúp bạn chuyển hướng sự tập trung của mình. Một việc không dễ dàng nếu phải tự suy ngẫm. Chúng ta hãy xem xét một ví dụ ở các công ty lớn, sau đó bổ sung thêm một số ví dụ minh họa khác. Mặc dù có rất nhiều công ty nhỏ nhận ra tầm quan trọng của những điều nhỏ bé và biến chúng thành những lợi thế kinh doanh lớn, nhưng các công ty lớn sẽ giúp chúng ta dễ liên tưởng đến các bài học hơn. Dưới đây là một số điều nhỏ bé của những công ty lớn. Điều nhỏ bé của Walmart Có lẽ bạn đã biết Sam Walton thành lập đế chế Walmart dựa trên một tiêu chí nhỏ bé mà ông có thể làm tốt hơn những người khác, đó chính là giá thấp. Không chỉ giảm giá, ông bắt đầu với một cửa hàng chiết khấu tại Arkansas và từ đó xây dựng lên một tập đoàn toàn cầu. Kế hoạch này đơn giản đến mức bất cứ ai cũng có thể hiểu được. Trong gần 20 năm, thương hiệu của Walmart vẫn là luôn luôn giá thấp, luôn luôn. Ngày 12 tháng 9 năm 2007, họ đổi khẩu hiệu thành tiết kiệm tiền, sống tốt hơn. Dù câu khẩu hiệu khác đi, nhưng điều nhỏ bé của họ vẫn giữ như cũ. Điều nhỏ bé của Domino Pizza Robert đã nói về một điều nhỏ bé khiến cả thị trường kinh doanh pizza đảo lộn. Năm 1960, khi pizza bắt đầu trở thành món ăn phổ biến nhất trên thế giới, Tom Monahan đã mua lại một cửa hiệu pizza nhỏ tên là Dominic Pizza tại Gearlanti Michigan với giá 75 đô la và trả góp thêm 500 đô la nữa trong một tháng sau đó. Sau khi tìm hiểu kỹ thị trường pizza, Tom bắt đầu với một lời hứa giao pizza trong vòng 30 phút, nếu không thì bạn không phải trả tiền. Câu quảng cáo nổi tiếng của họ là Số điện thoại đường dây nóng là tất cả những gì bạn cần. Domino Pizza giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút hoặc miễn phí. Domino Pizza giao hàng tận nơi. Kể từ đó, thị trường pizza đã thay đổi hoàn toàn. Neil nhỏ bé của hãng mỹ phẩm Marie Kay Marie Kay Ash thành lập hãng mỹ phẩm Marie Kay Cosmetics bởi vì bà muốn thể hiện sức mạnh nữ quyền Bà nói, mục tiêu cuộc sống của tôi là giúp phụ nữ nhận ra sự tuyệt vời của bản thân họ. Dù là một bà mẹ đơn thân, nhưng Marie Kay vẫn kiên trì hoàn thành chương trình đại học. Dù rất thành công ở Mỹ, nhưng bà vẫn cảm thấy nản lòng với sự phân biệt giới tính trong công việc. Năm 1960, bà cùng con trai thành lập hãng mỹ phẩm Marie Kay Cosmetics với số tiền tiết kiệm 5.000 đô la. Khi qua đời vào năm 2001, Bà có hơn 475.000 chuyên viên tư vấn trên toàn thế giới và doanh số bán hàng trên 2 tỷ đô la. Bà nổi tiếng với những món quà là những chiếc xe Cadillac màu hồng tặng cho những nhân viên xuất sắc nhất Do đó, công ty của bà trở thành công ty tiêu thụ xe lớn nhất với 8.000 chiếc Cadillac hồng chỉ riêng trong năm 1997. Bà xuất hiện nhiều trên các tạp chí lớn với vô số lần vinh danh, trong đó có một lần được đưa tên vào danh sách những doanh nhân nổi tiếng quốc gia National Business Hall of Fame của tạp chí Fortune và được trường đại học Baylor mệnh danh là nữ doanh nhân vĩ đại nhất lịch sử. Ngoài ra, bà còn nhận được giải thưởng uy tín Horatio Angerwatts là một người sùng đạo. Bà nói, Chúa không có thời gian để tạo nên những người bất tài mà chỉ tạo nên những người có năng lực. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều được Ngài ban cho những tài năng đặc biệt đang chờ đến ngày tỏa sáng. Điều nhỏ bé của Marie Kay là khả năng trao sức mạnh cho phụ nữ. Điều nhỏ bé của Facebook Mark Zuckerberg thành lập Facebook từ căn phòng ký túc xá của Đại học Harvard vào năm 2004. Ngày nay, công ty của ông trị giá hàng tỷ đô la. Khi còn học trung học, Mark đã phát triển một chương trình gọi là Darknet giúp liên kết phòng nhà của ông với gia đình. Mối quan tâm của ông là sự cởi mở, tạo ra những thứ có thể giúp mọi người kết nối và chia sẻ những gì quan trọng đối với họ. Dù vẫn có nhiều tranh cãi xung quanh Mark và nguồn gốc của Facebook, nhưng rõ ràng ông và doanh nghiệp của ông thật sự đã đúc kết nối mọi người, giúp họ có cơ hội chia sẻ những gì quan trọng đối với họ. Điều nhỏ bé của ông là ông có thể kết nối mọi người tốt hơn bất kỳ ai khác. Hãy suy nghĩ một chút về những ví dụ trên. Trong mỗi trường hợp, họ đều bắt đầu bằng một doanh nghiệp nhỏ nhóm T là nhóm tư nhân. Từ đó họ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi có thể tạo dựng công việc kinh doanh của mình dựa trên những điều nhỏ bé nhưng quan trọng. Tiếp đó, họ xây dựng và phát triển thành một doanh nghiệp nhóm C, nhóm chủ doanh nghiệp. Một khi họ đã chuyển sang nhóm C, những nhà đầu tư chuyên nghiệp nhóm D sẽ kêu réo mời họ để đưa tiền đầu tư cho họ. Như Mary Kay Kayas đã nói, Chúa không có thời gian để tạo nên những người bất tài mà chỉ tạo nên những người có năng lực. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều được Ngài ban cho những tài năng đặc biệt đang chờ đến ngày tỏa sáng. Về cơ bản, bà đang nói đến tất cả chúng ta, mỗi doanh nhân đều có thể tự nhìn lại bản thân và tự hỏi năng lực của tôi là gì, tôi có thể làm gì cho thế giới. Cái chặt tay Midas không chỉ là bắt đầu một doanh nghiệp để kiếm tiền hay làm giàu, Trái với những gì mà mọi người thường nghĩ, người giàu thực chất không tham lam. Để trở nên giàu có, các doanh nhân phải biết cách hào phóng, chia sẻ những năng lực của họ với người khác. Những doanh nhân có cái chạm tay Midas không chỉ mang lợi ích đến cho khách hàng, họ còn mang sự giàu có và phồn thịnh đến cho những người làm việc cho họ. Những doanh nhân này tạo ra việc làm và sự phát triển cần thiết cho một nền kinh tế bền vững và một thế giới ổn định. Các tôn giáo đều dạy Hãy cho đi rồi bạn sẽ được nhận lại. Nhiều người không thể giàu được bởi vì họ muốn nhận nhiều hơn cho. Hầu hết chúng ta đều được dạy để đặt câu hỏi Anh sẽ trả lương cho tôi bao nhiêu? Phúc lợi của tôi là gì? Nếu làm tăng ca thì tôi được hưởng bao nhiêu? Tôi có bao nhiêu ngày nghỉ lễ? Anh sẽ trả bao nhiêu cho kế hoạch lương hưu của tôi? Nếu tôi bị bệnh thì sao? Một năm tôi có mấy ngày nghỉ phép? Những nhà chuyên môn nhóm T có thể nói Tiền phí của tôi là 100 đô la kèm chi phí đi lại. Tôi không làm việc vào cuối tuần, tôi không gọi điện về nhà. Với tất cả những giờ làm việc, trong dự án của anh, tôi xứng đáng được trả công nhiều hơn. Tôi không thể gặp anh trong một tháng vì tôi rất bận. Đây là hệ quả khi người ta được dạy để làm việc vì tiền, thay vì làm việc để phục vụ hàng triệu người khác trong xã hội. Có một sự khác biệt rất lớn giữa hai cách suy nghĩ này, một bên chỉ chăm chăm vào những gì được nhận, còn bên kia tập trung vào những gì có thể trao đi. Điều nhỏ bé bạn phải làm Việc làm số 1 Không ngừng học hỏi về kinh doanh Rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc thất bại bởi vì doanh nhân không thật sự quan tâm đến việc kinh doanh Thay vì thế, họ chỉ quan tâm chủ yếu đến lĩnh vực chuyên môn của họ Bạn có nhớ, người chủ nhà hàng chỉ tập trung vào sở thích nấu nướng của bản thân thay vì việc kinh doanh không? Đó là điều chúng ta đang nói ở đây Donald luôn có hứng thú với các dự án, nhưng ông cũng tập trung cao độ vào tổng thể doanh nghiệp. Robert cũng vậy. Nhiều doanh nhân nhóm T là những chuyên gia kỹ thuật chứ không phải những người thích kinh doanh. Ví dụ, bác sĩ là những người có chuyên môn cao. Bác sĩ có thể mở phòng khám tư nhân, nhưng tập trung chính của họ không phải là việc kinh doanh phòng khám, mà là việc tự tay khám bệnh. Các bác sĩ thường đọc những loại sách báo y khoa, chứ không phải những tạp chí dành cho doanh nhân. Rất nhiều bác sĩ thường xuyên tham gia các hội nghị y khoa để cập nhật kiến thức về những cách chữa bệnh mới nhưng rất ít người tham dự các hội, cuộc hội thảo về kinh doanh hay đầu tư. Không ngừng học hỏi ở đây có nghĩa là các doanh nhân cần dành thời gian gặp gỡ những doanh nhân khác để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Một lợi thế khi làm doanh nhân là công ty của bạn sẽ chính là trường dạy kinh doanh cho bạn. Bạn có thể sử dụng công ty của bạn là một phòng thí nghiệm vì vậy nên hãy cố gắng phấn đấu học hỏi không ngừng. Việc phải làm số 2, tìm ra bạn là ai. Doanh nhân cần phải là những người độc nhất. Một cách để xây dựng một doanh nghiệp và biến nó thành thương hiệu riêng là phải tìm ra được con đường thật của bạn. Dưới đây chúng tôi liệt kê những nguyên mẫu của các doanh nhân. Liệu bạn có biết mình thuộc loại nguyên mẫu nào không? Thứ nhất, người thống trị là những vị vua, hoàng hậu, chủ tịch, tổng thống, thượng nghị sĩ thị trưởng và những người nắm giữ các chức vụ cao khác. Người thống trị phải nắm quyền kiểm soát, đó không phải là chuyện quan tâm chăm sóc cho người khác. Họ là những kẻ khao khát quyền lực, họ tin rằng họ nên lập ra các luật lệ và buộc người khác tuân theo. IBM là một thương hiệu thống trị, Apple là một thương hiệu ngoài vòng pháp luật. Nếu bạn có bản chất thống trị thì có thể bạn sẽ thích IBM. Nếu bạn là một kẻ lập dị, bạn sẽ thích Apple. Khẩu hiệu của người thống trị, quyền lực không phải là tất cả, nó là thứ duy nhất. Kẻ ngoài vòng pháp luật là những người đứng ngoài lề lối và chuẩn mực của xã hội một số họ là những nhân vật lãng mạn bởi vì họ tin vào những giá trị thực sự và sâu sắc hơn ngay cả khi họ phải vượt qua những quy định của luật pháp Zorro và Robin Hood có thể được xem là những kẻ ngoài vòng pháp luật tốt bụng những kẻ ngoài vòng pháp luật như Bonnie và Clyde là những người hùng huyền thoại nhưng cũng là những tên cướp ngân hàng nguy hiểm Billy the Kid và Zestisem cũng vậy, John Wyckersbot từng nghĩ mình sẽ trở thành người hùng sau khi ám sát Tổng thống Lincoln. Nhưng thay vì thế, ông đã trở thành tâm điểm của một trong những cuộc truy lùng lớn nhất lịch sử. Mark Zuckerberg chắc chắn là một kẻ ngoài vòng pháp luật. Năm 2010, Stephen Levy, tác giả cuốn sách Hacker, đã viết rằng Mark Zuckerberg tự xem mình là một tin tặc Zuckerberg nói phá vỡ một cái gì đó sẽ là một điều tốt nếu bạn làm vậy để cải tiến nó. Ngày nay, Facebook thường tổ chức hackathon, những cuộc thi lập trình mà người tham dự phải giải quyết những về vấn đề thuật toán phức tạp. Người chiến thắng sẽ nhận được một chiếc cúp hacker cùng với tiền thưởng. Những người ngoài vòng pháp luật rất thích phá vỡ luật lệ. Dường như hầu hết các doanh nhân đều có một chút máu ngoài vòng luật trong ngoài có một bộ phim rất hay tên là The Pirates of Silicon Valley, một bộ phim nói về hai doanh nhân trẻ Bill Gates và Steve Jobs và họ đã cướp những doanh nghiệp mới lớn nhất từ hai tập đoàn thống trị thế giới kinh doanh là IBM và Xerox như thế nào. Hãy tìm trên Google những thông tin của bộ phim này, bạn sẽ tìm được một trích đoạn dài khoảng 8 phút trên YouTube rất đáng xem. Khẩu hiệu của kẻ ngoài vòng pháp luật, luật lệ được đặt ra để bị phá vỡ Người chăm sóc là nguyên mẫu của những người làm việc liên quan đến chăm sóc sức khỏe, viện dưỡng não, các dịch vụ chữa trị, phòng khám, bệnh viện, trung tâm vật lý trị liệu và những gì liên quan đến dược phẩm, các tổ chức và doanh nghiệp như Hội chữ thập đỏ, bệnh viện, Mayo Clinic, công ty United Healthcare, tập đoàn Johnson Johnson thuộc loại nguyên mẫu này. Những doanh nhân có tài chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe sẽ bắt đầu bằng những phòng khám tư, công ty khám chữa bệnh tại gia, công ty sinh y học và những dịch vụ chăm sóc người già. Khẩu hiệu của người chăm sóc, hãy yêu quý những người xung quanh bạn như chính bản thân bạn. Người hùng là nguyên mẫu của những người can đảm hay còn gọi là chiến binh, họ là quân đội, cảnh sát, lính cứu hỏa, Lực lượng Navy SEAL, biệt đội hải cách Mỹ, cũng như các cảnh sát và lính cứu hỏa New York chiến đấu trong ngày 11 tháng 9 năm 2001 chắc chắn cũng thuộc nhóm này. Khẩu hiệu của người hùng, có quyết tâm thì sẽ tìm ra cách để thành công. Người trong sáng là nguyên mẫu của sự thuần khiết và cứu rỗi, ví dụ như các nhà thờ, mục sư, những tổ chức truyền giáo. Ivory Snow, một hãng sản xuất xà phòng từng cố gắng làm theo nguyên mẫu này, đề cao sự thuần khiết, trong sáng và sạch sẽ trong các quảng cáo sản phẩm của họ. Kinh thánh về sự ra đời của Chúa, chén thánh, các hiệp sĩ bàn tròn và ngôi nhà nhỏ với hàng rào cọc nhọn màu trắng chính là dạng nguyên mẫu này. Khẩu hiệu của người trong sáng, tự do để được là chính mình. Người tình liên quan đến sự lãng mạn và tình dục. Một ví dụ dễ thấy nhất của nguyên mẫu này trong những năm gần đây là hãng đồ lót Victoria's Secret. Trong ăn uống, những thương hiệu như Godiva Chocolate và kem Hagen Dazs cũng thuộc loại này. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Jennifer Love và Beyoncé cũng là những thương hiệu kinh điển của thể loại người tình. Khẩu hiệu của người tình, tôi chỉ chú ý đến một mình bạn thôi. Người thám hiểm là nguyên mẫu yêu thích sự độc lập, những thương hiệu như công ty quần áo Patagonia hay The North Face thuộc thể loại này. Những sản phẩm dành cho những người đi xe đạp, leo núi, đi bộ đường dài, thủy thủ được xếp vào loại thám hiểm. Khẩu hiệu của người thám hiểm, đừng trói buộc tôi. Người pha trò là những người thích sự vui nhộn, các diễn viên hài chắc chắn thuộc nguyên mẫu này. Các quảng cáo bia thường được sử dụng những người pha trò để thu hút khách hàng, chẳng hạn như các mẫu quảng cáo truyền hình với những anh chàng hành động ngộ nghĩnh, các công ty mạng lớn như Google và Yahoo nhiều năm trước cũng sử dụng hình thức này. Khẩu hiệu của người pha trò, nếu không biết nhảy thì tôi sẽ không tham gia vào cuộc cách mạng của bạn. Người bình thường là những người trung bình như bao người khác trên trái đất này. Những nhà chính trị bình dân thuộc loại này như Sarah Palin đã sử dụng nguyên mẫu người bình thường để phát triển sự nghiệp của bà trong và ngoài lĩnh vực chính trị. Dòng nhạc đồng quê, các lễ hội dân gian và các hoạt động công đoàn cũng thuộc loại này. Khẩu hiệu của người bình thường, phụ nữ và đàn ông đều được sinh ra bình đẳng nhà hiền triết, đây là nguyên mẫu của các giáo viên. Cả hai chúng tôi đều làm việc theo nguyên mẫu này. Chúng tôi truyền đạt kiến thức cho thế giới doanh nhân và giáo dục tài chính. Một số người thuộc nguyên mẫu này chẳng hạn như George Washington Carver, Albert Einstein, Socrates, Khổng Tử, Đức Phật và Oprah. Như bạn có thể thấy, những người khác nhau cần giáo viên khác nhau. Trong thế giới của những người nhóm C, các tập đoàn Mỹ, Peter Drucker là một ví dụ của nhà hiền triết. Trong thế giới của những người nhóm D, Warren Buffett là một điển hình. Tất cả các nhà hiền triết đều tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có khả năng học hỏi và phát triển theo những cách cho phép chúng ta xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Khẩu hiệu của nhà hiền triết, sự thật sẽ giúp bạn tự do. Sau khi tìm hiểu về các nguyên mẫu khác nhau, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau. Nguyên mẫu của tôi là gì? Làm thế nào tôi có thể sử dụng nguyên mẫu ấy để định hình doanh nghiệp của mình? Đây là lúc cần xem lại việc làm số 1 không ngừng học hỏi về kinh doanh. Người hùng và kẻ ngoài vòng pháp luật là dạng sách mà hầu hết các doanh nhân nhóm T thường không muốn đọc trừ phi nó vô tình có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của họ. Học về kinh doanh tức là học về con người và tinh thần lãnh đạo. Đó là dạng sách này. Nếu bạn không muốn đọc và nghiên cứu nó, bạn sẽ khó có thể phát triển vào nhóm C, D. Việc phải làm số 3, làm việc để có tài sản, không phải để có tiền. Những doanh nhân phát triển cái chạm tay Midas không làm việc vì tiền, họ làm việc để tạo ra tài sản. Bạn hãy tập trung vào tài sản chứ không phải tiền. Hầu hết các doanh nhân không nhận ra rằng sự giàu có không đến từ công việc mà đến từ những tài sản họ xây dựng được. Ví dụ, rất nhiều người biết đến Donald nhờ việc kinh doanh bất động sản của ông. Ví dụ như những tòa nhà lộng lẫy, các sân golf và sòng bạc, đó là những tài sản mà ông xây dựng được nhưng bất động sản không phải là tài sản duy nhất của ông. Chương trình truyền hình của Donald, chương trình The Apprentice một cũng là một loại tài sản và cuốn sách cũng là một tài sản chung của ông và Robert. Donald có rất nhiều tài sản không phải là bất động sản. Doanh nghiệp giáo dục tài chính của Robert xây dựng nên các tài sản, ví dụ như những trò chơi, các hội thảo, những cuốn sách được bày bán rộng rãi trên khắp thế giới, các doanh nghiệp bất động sản và xăng dầu của Robert thu lợi nhuận vì cho ông hàng tháng, bất kể ông có làm việc hay không. Doanh nghiệp đầu tư của Robert tìm kiếm các căn hộ, đầu tư khai thác vàng, bạc, đồng, các sân gôn và giếng dầu, tất cả đều là tài sản. Hầu hết các doanh nhân nhóm T đều làm việc vì tiền, đó là lý do vì sao họ có một công việc chứ không phải một doanh nghiệp. Trong hầu hết trường hợp, nếu họ ngừng làm việc, họ sẽ không có thu nhập nếu muốn xây dựng một doanh nghiệp nhóm C và D thì bạn phải xây dựng tài sản. Tài sản chính là điều khác biệt giữa các doanh nhân nhóm T và các doanh nhân nhóm C. Việc phải làm số 4, người nào việc nấy. Rất nhiều doanh nghiệp liên tục mắc phải một sai lầm là đặt nhân sự nhầm chỗ hoặc tệ hơn là không biết cách tuyển nhân sự. Trong thời đại công nghiệp, nhân sự không phải là vấn đề quá quan trọng đối với một công ty. Tất cả những gì họ cần làm là xây dựng một nhà máy với các dây chuyền lắp ráp, thuê nhân công và huấn luyện họ cách vặn vít, thay lốp xe sao cho thay kịp dây chuyền sản xuất. Nói cách khác, dây chuyền chứ không phải con người là yếu tố quyết định tốc độ sản xuất trong thời đại thông tin, mọi thứ đều thay đổi, hiện tại con người mới là yếu tố quan trọng. Chìa khóa dẫn đến thành công trong thời đại thông tin không phải là những dây chuyền lắp ráp tốc độ cao mà là những con người có tư duy chất lượng cao và tốc độ cao, cùng làm việc hướng đến mục tiêu chung. Trong thời đại công nghiệp, Vài hạt cát rơi vào guồng bánh xe có thể làm tắc nghẽn toàn bộ dây chuyền lắp ráp. Trong thời đại thông tin, vài hạt cát rơi vào cách suy nghĩ và cách giao tiếp giữa con người có thể khiến cả hệ thống làm việc không hiệu quả. Ví dụ, một bầu không khí bất hòa trong công ty cũng giống như những hạt cát rơi vào guồng bánh xe sản xuất. Gây bất hòa cho người khác là một việc rất dễ làm, nhất là trong công việc Bảo đảm rằng nếu bạn có hai nhân viên trong công ty di chuyển với tốc độ 100 dặm một giờ, ba nhân viên khác đi với tốc độ 20 dặm một giờ và một người khác nữa đang thông thả nghỉ trưa thì trong công ty sẽ có bất hòa. Trong một dự án, nếu một người muốn bắt tay vào việc trong khi những người còn lại muốn nghiên cứu và thảo luận kỹ hơn thì cũng có sẽ bất hòa. Những điểm bất hòa này khiến cả doanh nghiệp trì trệ do công sức nhân viên bỏ ra, thay vì để suy nghĩ và tư duy thì lại dùng để tranh cãi và đổ lỗi. Điều đó cuối cùng có thể làm bế tắc mọi thứ kể cả cái chạm tay Midas của bạn. Con người không phải là máy móc, mỗi người làm việc với những tốc độ khác nhau. Bạn không thể nào điều khiển một người giống như điều khiển một cỗ máy được trong hầu hết trường hợp, nếu bạn cố gắng điều khiển một người thì hiệu suất làm việc của anh ta sẽ giảm. Người ta phải hợp tác với nhau thì công ty mới phát triển được. Các doanh nhân có cái chặng tay Midas hiểu rõ điều này. Những doanh nhân khôn ngoan sẽ tìm hiểu mọi người để có thể tập hợp các đội nhóm, không chỉ bổ sung cho nhau mà còn hòa hợp với nhau. Nếu không làm được điều đó, một điều nhỏ bé nhưng quan trọng thì mọi thứ khác thật chẳng có ý nghĩa gì cả.